và chúc một ngày tốt đẹp đến với tất cả mọi người chúng ta. Hôm nay, mình muốn nói về truyền thống ẩm thực vào lễ phục sinh tại Na Uy. Sau đây, mình sẽ nói về 12 món thực phẩm mà bạn thưởng thức vào ngày lễ phục sinh khi bạn ở Na Uy vào mùa lễ phục sinh. Nhưng rồi bạn sẽ tự hỏi, tại sao chúng ta ăn những món ăn này? Lễ phục sinh là thời điểm trong năm gắn liền với truyền thống ẩm thực. Chúng ta chỉ ăn những thức ăn rất đặc biệt vào thời điểm này trong năm. Những video kế tiếp, mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm mỗi món ẩm thực đó nhé. Truyền thống ẩm thực lễ phục sinh, từ tặng trứng phục sinh đến ăn bánh mì nóng hổi là một phần quan trọng trong vào lễ kỷ niệm phục sinh trong nhiều năm. Một trứng sô cô la tượng trưng cho cuộc sống mới, sự tái sinh, khả năng sinh sản và sự tươi sáng của mùa xuân. Lịch sử So với nhiều truyền thống lễ phục sinh, trong một số giáo đồ có cơ đốc giáo, nhưng thưởng thức trứng sô-cô-la vào ngày lễ phục sinh là tương đối mới, đối với cơ đốc giáo đồ. Trứng là một biểu tượng cổ xưa, của khả năng sinh sản, nhưng việc làm chúng từ sô-cô-la bắt nguồn từ Pháp và Đức, vào đầu những năm 1800. Đến năm 1875, ông Cadbury nào đó, đã chế tạo chúng. Ban đầu, chúng là sô-cô-la đen, và một số ở dạng rắn, trong khi những loại thực phẩm khác chứa đầy đồ ngọt như hạnh nhân có đường. Năm 1905, các Buri Dairy Mill ra đời và thị trường trứng phục sinh bắt đầu bùng nổ. Ngày nay, chúng có lẽ là truyền thống ẩm thực phục sinh phổ biến nhất và là biểu tượng của niềm đam mê phục sinh. Cách làm tại nhà, thật đơn giản để tự làm trứng phục sinh. Bạn có thể làm ngay cả khi không có khuôn, thì mình sử dụng trứng thật. Sau khi bạn đã rút lòng trứng ra khỏi vỏ, hãy rửa sạch vỏ trứng và đổ đầy sữa, sô-cô-la trắng hoặc sô-cô-la nâu vào bên trong lòng trứng. Nếu bạn thích một quả trứng truyền thống, thì quả trứng lớn hơn sẽ trở nên sáng tạo với hướng dẫn chuyên sâu của chúng ta về những quả trứng phục sinh tự làm. Chúng ta thậm chí sẽ chỉ cho bạn cách trang trí bên ngoài vỏ trứng bằng sô-cô-la tương phản. Công thức trứng sô-cô-la mini tự chế Hãy làm những quả trứng sô-cô-la nhỏ tự làm này, như một món quà đặc biệt trong lễ phục sinh năm nay. Mỗi quả trứng sô-cô-la được tạo thành từ sô-cô-la trắng, đen và sữa, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn. Hãy làm những quả trứng sô-cô-la nhỏ, tự làm này, như một món quà đặc biệt trong lễ phục sinh năm nay. Mỗi quả trứng sô-cô-la được tạo thành từ sô-cô-la trắng, đen và sữa, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn. Công thức này tạo ra 6 quả trứng, nhưng bạn có thể tăng gấp đôi số lượng thành phần, để tạo ra nhiều hơn. Công thức làm để thử. Làm thành, 6. Kỹ năng, dễ. Thời gian chuẩn bị, 1 giờ. Tổng thời gian, 1 giờ. Phạm vi chi phí, rẻ. Thành phần. Đối với công thức phục sinh này, mở trong tab mới, bạn sẽ cần 6 quả trứng. 200 g sô-cô-la sữa 200 g sô-cô-la trắng 200 g sô-cô-la nguyên chất 3. Tờ sơ thì dầu hướng dương Phương pháp Bước 1. Lấy một cái xiên và chọc một lỗ nhỏ ở đáy quả trứng. Dùng ngón tay bóc đi một ít vỏ, gấp trồng trứng ra bát. Lặp lại, với những quả trứng khác. Rửa sạch trứng, và đặt lỗ xuống giá đựng trứng, ở nơi ấm áp, để làm khô tủ phát sóng sẽ tốt. Bước 2, tìm ba cái bát chịu nhiệt, có thể cân bằng trên ba cái chảo nhỏ, đổ 1 phần 3 nước vào mỗi chảo, và đun nóng nhẹ. Cắt sô-cô-la thành hình vuông. Cho sô-cô-la khác nhau, vào ba bát khác nhau, mỗi bát một thì dầu ăn. Phần còn lại trên chảo, và đun nóng để tan chảy. Bước 3, xoay vỏ trứng, khoét lỗ hướng lên trên giá đựng trứng. Cho mỗi muỗng sô-cô-la, hoặc đổ sô-cô-la khác nhau vào trong trứng. Bạn có thể xếp lớp, các hương vị khác nhau, hoặc chọn một hương vị khác, cho mỗi quả trứng, và tùy bạn, để trứng sô-cô-la vào tủ lạnh ít nhất một tiếng cho đông lại. Sau đó chạm vào vỏ trứng, và bóc vỏ trứng ra, để lộ những quả trứng sô-cô-la đặc. Thật thú vị, khi tìm hiểu nguồn gốc, của một trong tất cả các món ăn vào dịp lễ phục sinh này và để thực sự hiểu các truyền thống đằng sau lý do tại sao chúng được phục vụ vào dịp lễ phục sinh, và tại sao chúng ta tiếp tục được ưa chuộng như vậy. Mong rằng bạn sẽ đón xem những video kế tiếp về 11 món ẩm thực vào dịp lễ phục sinh và cách làm những món ẩm thực đó vào dịp lễ phục sinh này nhé. Nếu bạn cho rằng kênh MC Donien Podcast này có ý nghĩa, thì bạn có thể nhấp vào nút đăng ký, trong khi bạn có thể chọn nhận thông báo khi có video mới hoặc không cần nhận thông báo video khi bạn đã đăng ký. Cảm ơn đến những bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh MC Donien Podcast này. Mình hẹn bạn đón nghe những video kế tiếp. Với lời chúc tốt đẹp nhất. Podcast của MC Donien. Vào ngày 25 tháng 3 năm 2023.